tiếp theo đến một chuyện thứ tư quy y với ai khởi đầu trận địa nhị thế chiến ở tương qua tai nạn đói kém tràn lan khắp nước bây giờ lại bắt phần việt nam đồng bào ta cũng vì nạn đói mà phải chết hàng triệu đức thầy cảm thấy có trách nhiệm cứu nguyên dân nước nên ngài rời sài gòn để trở về miền tây nơi có những cánh đồng bao la dân cư trù phú cuộc đi này mệnh danh là khuyến nông vì ngài quan niệm rằng muốn cứu hồi tai nạn của nước no dạ dài là trước đầu tiên trên khoảng đường đi từ rạch giá trở về đông xuyên đức thầy có ghé lại cống số năm thuộc xã Thạnh Đông, quận Kim Tân, nay là chợ Tinh Tám, cái Sắn. Hôm ấy là ngày mười bảy tháng năm năm Ất Dậu một nghìn chín trăm bốn mươi lăm. Bây giờ các ban trị sự cùng tín hữu xa gần lũ lượt kéo đến nghe Đức Thầy thuyết pháp. Mở đầu một thuyết giảng, Đức Thầy khuyên nhắc đồng bào nên nỗ lực canh tác ruộng rẫy để trợ giúp lẫn nhau, nhất là chặt đứng trận giặc đói đang hoành hành tại miền Bắc. Kế đó, Ngài giải bài cách thành đạo của người cư sĩ tại gia. Mẫu tín đồ cần phát triển cả hai phương diện, vừa tốt sáng lo làm ăn và vừa lo tu hiền chân chất. Có thế mới vượt qua cảnh nghèo đói, chiến tranh sắp tới. Sau đó, Ngài đề cập đến vấn đề tín ngưỡng, quy y, Ngài cất tiếng hỏi lớn trong bổn đạo có ai viết mấy chữ quy y theo mấy ngày trong bài quy y mà tôi đã viết là bảo quy y với ai và làm gì không im lặng một phút đức thầy chờ đợi chẳng thấy ai trả lời ngài bèn nói tiếp quy y theo mấy ngày có nghĩa là mấy ngày lúc trước tu những hạnh đức gì mà được đắc quả thần thánh hay tiên phật bây giờ mình muốn chứng đắc quả gì trong số các ông ấy thì phải hành y theo đức hạnh của ông ấy để sau này đắc thành ngôi vị như ông chuyện chỉ như vậy có gì đâu mà không hiểu nghe qua ai nấy đều vui mừng cởi mở viết theo lời ông nguyễn thiện hòa phụ bà xưa nay số phát tâm quy y đầu phật có lắm người chưa hiểu rằng ý nghĩa của hai chữ quy y nên họ có những mong cầu khác biệt nhau kẻ thì mong trời Phật ban cho mình hạnh phúc làm ăn khá giả con cháu đầy nhà người lại cầu vọng các đất thiên liêng giúp cho những phép linh sống lâu yên ổn hoặc thi cử đắc thành dân dân. do đó mà họ chỉ lo nguyện cầu lễ lễ chứ chẳng chịu cố gắng trì hành lời pháp giáo của tổ thầy quy như thế thật quá sai lầm bởi vì down. đằng khác có người lại không nhận xét kỹ bài niệm quy y họ chỉ hiểu một cách phiến diện theo quan niệm riêng mình nên khi đọc đến câu nguyện quy y theo mấy ngày thì có người nhận rằng đã là một tín đồ đạo phật thì quy y theo tam bảo phật pháp tăng chứ đâu có quy y với các bậc khác được người khác nhận rằng chữ quy y theo mấy ngày đây là đức thầy bảo quy y theo chư quan cựu chớ chưa được quy y phật thế rồi họ cứ tranh luận bài bác lẫn nhau chẳng khác nào câu chuyện mù rờ do thở nọ đức thầy cũng đã hiểu biết quan niệm sai lầm thiên chấp của các hạng người nói trên nên lúc còn ở tổ đình trong một buổi thuyết pháp ngài có dạy tín đồ biết đạo là điều quý nhưng từ trước đến nay phần đông người ta quy y là chỉ để y các người nên sửa mình trao tâm và niệm phật rồi trong bài lời khuyên bổn đạo